Các em quan sát ví dụ đầu tiên. Đây là đề thi chính thức của Bộ Giáo dục năm 2016-2017. Cho hai số phức. Số phức đầu tiên Z1 bằng 5 trừ đi 7y và số phức Z2 bằng 2 cộng với 3y. Đề bài yêu cầu là tìm số phức Z bằng Z1 cộng với Z2. Khi đó số phức Z Đề bài cho bốn đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Đan A là Z bằng 7 trừ đi 4 i. Đan B Z bằng 2 cộng với 5 i. Đan C là Z bằng trừ 2 cộng 5 i Và đan D Z bằng 3 trừ đi 10 i. Các em quan sát đề. Xong chưa? Thì đối với ví dụ đầu tiên thì chúng ta thực hiện phép toán cộng hai số phức đúng chưa? Áp dụng đúng công thức. Và chúng ta có lời giải chi tiết đây. Z bằng ta có này. Z bằng Z1 cộng với Z2. Thầy sẽ đặt Z1 vào 5 trừ đi 7y cộng với Z2 cộng 2 cộng với 3y Đúng chưa? Phần thực cộng phần thực 5 cộng 2 sẽ là 7. Phần ảo cộng với phần ảo và nhân với đơn vị ảo y. Trừ 7 cộng 3 là trừ 4 và nhân với y. Đúng chưa? Vậy thì chỉ việc áp dụng công thức thôi, chúng ta đã tìm ra được số phức z bằng 7 trừ đi 4y. Từ đó chúng ta tìm ra được đáp án đúng là đáp án A. Và chúng ta đi chọn đáp án A. Ok chưa? Vậy là câu số 1 của chúng ta đã hoàn thành rồi.